luôn là ba con giết mẹ con đó con đủ nhận thức con biết thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi chính là đứa con gái ruột của anh Tuấn và chị Hà trong cái vụ việc chị Hà nhảy xà lan chính đứa con gái ruột của mình xác định 100% là cha của mình hại mẹ của mình không có cái nỗi đau nào mà lớn lao bằng cái nỗi đau con cái vạch trần cha mình để đòi lại sự cân bằng cho mẹ của nó thưa quý vị hởm rầy chúng ta cũng đợi chờ câu trả lời của cơ quan chức năng cũng rất là lâu nhưng mà cơ quan chức năng chưa thấy trả lời thì trong chính gia đình chính con ruột của anh Tuấn cũng nói lên tất cả khẳng định 100% cha của mình ra tay tiễn vợ của mình về thế giới bên kia đây chính là lời khẳng định chắc thực 100% của cô bé có nhận thức đầy đủ thực ra đứa con gái này của anh Tuấn theo em được biết là nó học trường chuyên rất là giỏi đứa bé này cũng nhận thức được cũng lớn rồi 17 18 tuổi rồi cũng nhận thức được đâu là đúng đâu là sai biết được những cái hành vi những cái lời nói của mình chứ không phải là vô tri vô giác trong cái cuộc trò chuyện của cháu gái này cháu cũng xác định rằng 100% là tự mình nhận thức được tự mình biết đâu là đúng đâu là sai chứ không có ai đứng ra mà xúi dục hoặc là chỉ bảo cả tự gì cháu cũng biết rằng nếu cháu không nói ra bởi vì đã lỡ mất mẹ rồi Nếu mà nói ra nữa Thì lại mất thêm một người cha Nhưng mà đỉnh điểm của cái vụ việc này Là mọi người biết vì sao không Cái hôm đó Là cái ngày mà anh Túng Đem cả cái gia sản của mình Đem cả cái tài sản của mình Chưa chắc là cái gia sản và cái tài sản của anh nữa Anh đem ra anh cá cược Với lại A Asin ảnh có nghĩ gì đến con cái của mình hay không giống như cháu bé nói ổng muốn đưa em con và con ra khỏi ngôi nhà nếu thua thì sao nếu thua thì đưa con và em con ra khỏi nhà vậy thì có còn tình nghĩa gì nữa không khi đã không có còn tình nghĩa vì với mẹ và cháu cũng coi rất là nhiều những cái kênh youtube đưa lên phân tích cháu mới khẳng định và nói ra cái suy nghĩ của mình chứ không phải là cháu là một người không biết gì và trong cái câu chuyện này cháu cũng có bàn với lại em của cháu là sẽ đổi họ không có dùng họ của cha nữa mà dùng họ của mẹ họ phạm đổi sang họ phạm rất là đau đớn đây là cái sự việc cảnh tỉnh của rất là nhiều người đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho bao người đang mê lầm cờ bạc gái gú tứ đổ tường chơi bời thử hỏi là cái câu chuyện này có phải là nhà giàu cũng khóc không mọi người đúng là nhà giàu cũng khóc một gia đình giàu có đầy đủ ít con gái con trai Vợ đẹp con sinh Cớ sao lại ra cớ sự này Đây là hồi chuông cảnh tỉnh Và là thông điệp gửi đến những người Đang mê lầm Hãy quay đầu lại Về cái sự việc Quay về cái sự việc mà mình đang Phân tích Về cái cháu lên này Con gái của anh à, Tuấn Đỉnh điểm của cái sự việc này là Anh Tuấn anh muốn dùng cái tài sản của mẹ của cháu Linh mà chị Hà đã cắt mót để cầm cược cá độ đúng là cái máu nào cái máu nào khó bỏ chứ cái máu cờ bạc khó bỏ quá máu nào dễ bỏ chứ máu cờ bạc khó bỏ đúng mọi người rất là thê thảm luôn chính con ruột của mình lại xác định 100% đòi lại sự cân bằng cho mẹ của mình và đổi họ luôn không dùng họ của cha nữa tại vì ông cha này quá vô trách nhiệm từ năm lớp 10 trở đi là coi như là không có gọi điện cho con một cuộc nào gọi hỏi thăm con gái nó cũng lớn rồi cũng biết rồi thậm chí cái số của con gái ông còn không biết nữa cháu bé nói là cháu không có gọi lại cho ổng là ổng cũng không biết cháu số của cháu nữa bao nhiêu năm qua bệnh đau hay là học hành tiền bạc hay là bất cứ một thứ gì thì toàn là bên ngoại và mẹ thậm chí người cậu còn có cái trách nhiệm tròn có trách nhiệm giống như người cha thay như người cha còn hơn cả người cha nữa trong khi đó người cha lo cờ bạc gái gú tứ đổ tường ăn chơi mới sinh ra cái cớ sự ngày hôm nay ở đây chúng ta không nói về cái việc mà pháp luật nữa chúng ta nói về cái tình người cái sự đối nhân xử thế chứ còn pháp luật rồi bây giờ chúng ta bữa giờ cũng đã nói rất là nhiều cái dấu hiệu những cái bằng chứng những cái vật chứng những cái phân tích rất là nhiều của các anh em youtube kia ở đây chúng ta nói về tình con người vợ mình mất mình không có làm tròn bổn phận chỉ có đến một lần bữa đó thôi chắc cũng người ừ, vì năm ít đến mới đến thôi chứ còn cũng không chẳng có mèn tới vợ con mình như thế nào những cái lời hứa của một con bạc cá độ bài bạc thì giỏi lắm con cái thì bỏ rơi lăn lóc không cho nó cái sự ấm áp của tình cha không cho nó cái sự quan tâm của tình cha không cho thấy cái sự yêu thương của cha ở đâu ra hết mà bây giờ lại muốn cầm cố muốn cá cược đỏ đen với một người a xin cũng có thể gọi là một người ân của gia đình chị Hà mà nếu mà cái vụ việc mà tìm thấy chị Hà mà đưa anh Tuấn này vào con đường cùng thì có lẽ là người ân của gia đình chị Hà chứ không phải người là kẻ thù của anh Tuấn này đúng cả nhà có phải vậy không có phải nếu mà anh ta là ngục ngừ không đúng đắn là người ra tay sát hại thì đúng là Asin này là kẻ thù không đội trời chung là của ờ, anh Tuấn nè chứ còn nếu mà một người ông của mình ra tay tìm kiếm thậm chí bỏ tiền bỏ sức bỏ công bỏ của bỏ tất cả để tìm kiếm vợ của mình nghe anh nói là cho người nào tìm thấy vợ của mình 20 triệu mình có không làm gì có mà ngồi ra người ta tìm thấy anh còn ơn không biết ơn lấy hờn làm quán ta nói cứu giật giật trả ơn mà cứu nhân nhân trả quán có đúng không cả nhà cứu con giật con giật nó còn biết trả ơn mà đây mình cứu người mình giúp người thì người trả quán thường nói vậy á cả nhà không nhưng mà giúp thì vẫn giúp thôi đúng là cái này à, làm ơn mắc quán luôn á cả nhà về cái pháp luật thì chúng ta không bàn tới nhưng mà về cái đối nhân xử thế về cái tình người ở trong đây thì anh Tuấn này hoàn toàn thất bại mà cái nguyên nhân vì sao cái nguyên nhân vì tứ đổ tường ham mê cờ bạc gái gú ăn chơi xa đọa cỡ tuổi đó bây giờ có cơn ngơi như vậy rồi vợ đẹp con sinh tài sản có người ta gây giận ra để sau này con cái nó có cái đà nó phát triển an hưởng tuổi già an nhàn có phải là là rất là tốt không tóm lại cái video hôm nay muốn ờ, gửi đến mọi người một cái tin cực kỳ nóng thật là động trời và phân tích một phần nào về cái câu chuyện này đồng thời đem cái thông điệp sống làm sao cho nó tốt để xã hội này ngày càng phát triển. Mến chúc mọi người có một ngày thật là tươi đẹp. Xin chào cả nhà.